chào toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé thì à, đến với clip ngày hôm nay năm 2022 thì à, Tuấn muốn giới thiệu đến cho anh em bộ bầu cua báo bộ bầu cua không tang Đấy, bộ bầu cua không tang là như thế nào thì à, mình nói sơ qua nhé nắp này cái nắp này đúng không nắp màu đen này là nó là thùng nhựa đây thùng sơn đây màu đen này không quan trọng nắp dĩa hột hột các thứ cũng không quan trọng luôn ấy kể cả hột là không quan trọng ok Đấy. hột mấy dĩa này không quan trọng hột mấy dĩa này là không quan trọng nha anh em nhé hột dĩa không quan trọng thùng chủ yếu là anh em thả được cái thùng này vào thùng này là thùng hoàn toàn không tang thì thùng này bằng nhựa bình thường nha anh em nhé nhựa bình thường không có camera anh em múc nước hay anh em chơi như nào cũng được hết thì à, như thế nào thì nó gồm có một cái bộ sản phẩm như thế này đây bộ sản phẩm của nó gồm một cái à, máy này để anh em soi đánh xa mọi mọi giới hạn nhé khi anh em ở trong sòng á anh em dùng cái máy này anh em à, để trong giỏ hay để đâu đấy anh em soi đấy anh em để là anh à, anh em có thể soi xuyên qua cái thùng này đấy xuyên qua cái thùng này và quét xuyên qua mấy cái lắp tài xỉu như thế này khi anh em chơi tài xỉu hoặc là bầu cua thì anh em nên có cái bộ sản phẩm này đánh là hoàn toàn là không có tăng tích kể cả người ta thua người ta có bỏ ra thì cũng không có tăng tích gì hết thì hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm đó là tia x quang soi xuyên qua lắp nhựa bầu cua thùng bầu cua thì nhà mình nhận làm tất cả các loại bầu cua trên thị trường Việt Nam nhé thì à, kể cả chip bầu cua báo dung chip bầu cua sáu mặt các thứ thì nhà mình có đầy đủ hết đầy đủ để à, cung cấp cho anh em tất cả các loại chip bầu cua chip bầu cua 6 mặt và bốn mặt thì nhà mình có đủ hết nhé thì để làm cho cái năm 2022 này nó phát triển và phát huy thì ờ, gồm có này anh em đánh từ xa thì cái này nó gồm có một bộ tai nghe bộ tai nghe siêu nhỏ với một cái điện thoại đi kèm đó là anh em có thể đánh từ xa còn ờ, cái máy này là anh em có thể soi xuyên qua thùng thì ờ, anh em nhé nhìn ở trên điện thoại anh em không được thấy ở trong này có cái gì nhá cái thùng này hoàn toàn là không ta thì làm sao để soi xuyên qua được thì anh em theo dõi video này mình sẽ đây nhá giờ mình lắc thử anh em anh em có biết con gì ở trong không không bao giờ anh em biết được cái con gì con gì ở trong đây mở ra thử này hai con bầu một con gà nhưng khi nó qua cái điện thoại của mình này thử tiếp này một bầu một cá một cua hột hoàn toàn không tang nhá hột dĩa không quan trọng nhá anh em chỉ cần nòn được cái thùng này vào nhá thùng này hoàn toàn không có tăng tích gì nhá anh em nhá thùng là thùng nhựa bình thường không có tăng tích gì để anh em chơi thì đây như thế này mình sau này này đây anh em không bao giờ thấy được ở trong đây như mình đây mở cái điện thoại anh em ờ, điện không phải điện thoại nào cũng soi ra điện thoại này mình đã làm rồi anh em nhìn theo soi trong suốt qua cái thùng đấy zoom để gần lại đây cho anh em thấy này phóng to này thì anh em sẽ thấy ở trong là cái gì anh em nhìn rõ chưa đó nhìn rõ luôn bầu luôn thấy chưa nhìn rõ con bầu ngay góc đây không đó đây soi qua cái thùng nha anh em nhé đây để dịch ở đây cho anh em thấy luôn đây là qua cái cam này mình sẽ zoom lại này bầu lai lai đấy anh em nhìn thấy rõ chưa bầu lai lai nhá mở ra cho anh em thấy này. đây bầu lai lai mở ra xem nào bầu gà gà chứ bầu gà gà anh em thấy nhá đây như bầu gà gà đấy, anh em nhìn rõ chưa đây mình đẩy cái thùng này anh em thấy này để gần sai camera ra đấy bầu gà gà để đẩy cái thùng vào anh em này ok chưa xuyên qua cái thùng chưa đấy, cái tay mình đây anh em nhìn nhá video thì hoàn toàn không cắt ghép hết bầu gà gà này Đấy, đánh thử tiếp này không bây giờ nhìn thấy nhá Đấy, zoom to lên này cho anh em thấy luôn bầu gà gà anh em nhìn thấy cái gì chưa nai gà Đấy, lai và gà nhìn cực kỳ rõ nhá Đấy, để gần đây cho anh em thấy luôn theo cái thùng đen ở kia nhỉ Đấy, nai gà này anh em sao thấy được đó nhìn rõ chưa nai gà chưa cái, cái điện thoại của anh em không qua được nai gà bầu ok chưa ok chưa anh em chỉ cần nhìn thấy một con là chết rồi đấy anh em chỉ cần để lên là anh em thấy thôi tôm tôm gà tôm tôm nai ok chưa đấy cái thùng cực kỳ khó này. À, anh em ra độ uh, chuẩn xác nó cực kỳ cao luôn tôm tôm nai thấy chưa thì à, anh em nhìn ở trên màn hình em thấy đấy bộ này nó cực kỳ hiệu quả chuyên anh em chỉ cần cho cái thùng nhựa này vào thôi là ok thì ờ, cái này là hoàn toàn là không có tăng tích gì nhá hoàn toàn không có tăng tích gì hột bao trẻ luôn cua tôm như thế này anh em đánh được chưa để các anh em biết cua tôm này Đó, anh em ra cua và tôm để không phải đấy để gần camera cho anh em thấy luôn cua tôm nhìn rõ chưa rõ một một con cua và con tôm đó cua tôm cá anh em mua thì ờ, nó đi kèm một cái điện thoại như này đi kèm bộ nó một cái điện thoại và một cái bộ tai nghe thì anh em nào mua hàng á, liên hệ với mình hoặc làm hàng tất cả qua các số điện thoại trên kia 09857344 hoặc là 0774334477 kết bạn Zalo anh em hỏi gì mình tư vấn cho anh em cái đó đấy như cái này là anh em đánh cả tài xỉu tài xỉu thì anh em chỉ cần nó cái nắp thôi nắp thì nhà mình đầy đủ các loại lắp luôn đây giờ bò thử đây anh em nhìn theo tài xỉu nhìn rõ chưa nét căng nha đấy xuyên hết này đây bỏ cái nắp tài xỉu lên cho anh em này thấy nha soi vô anh em thấy gì chưa thấy gì chưa nhìn thấy chưa nét chưa không phải là cái nào cũng chơi được nhá đó lắp này lắp đen này đó đây anh mở lại này anh em này thấy chưa tài xỉu là nhìn thấu này nhìn thấy chưa ba con tam này ba con tam chưa đây bỏ cái thùng này lắc thử cho anh em luôn sóc dĩa anh em mình cùng đánh qua nhé nắp nhựa đen bình thường anh em thấy chưa đây zoom to cho anh em thấy luôn ok chưa lục lục tài nhìn rõ chưa ok luôn lục tài này anh em này đó đây bỏ cái dĩa sát đây anh em bảo không đúng chưa ok chưa này nắp luôn này bao nhiêu cái cũng được bỏ xuống lục tài này nhà mình có hai loại nắp nhá anh em nhé ba con tam anh em nhá ba con tam chưa ok chưa đấy chỉ cần cái điện thoại này là anh em ok rồi ba con tam này mở ra xem này ba tam này anh em nhìn nhá cái tay mình này anh em này cái tay mình này để vô để xuống này để xuống này quay này quay điện thoại ra này anh em này ban tam này lại xuống anh em thấy luôn này hiệu quả không đó mình nấu cái nắp lên nắp lên hơi dơ ok chưa ban tam này sao mà chật được đấy tai nghe sao bằng mắt thấy đúng không anh em ui sợi nét căng ban tam ok chưa đấy thì ờ, khi mua hàng thì anh em liên hệ mình thì nhà mình làm nhận làm tất cả các loại này bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì ờ, nhận đặt làm theo yêu cầu của anh em luôn xỉu 10 lút đây để đây cho anh em thấy luôn này đó, căn chuẩn lại xỉu 10 lút cái này đánh xa nha anh em đứng cứ để xa 2 mét mét rưỡi nét căng mà nó truyền tín hiệu về là đánh xa cả ngàn mét nhé ok ok đấy ok xỉu 10 lút này ok chưa Đấy, cuối clip chúc anh em 2022 thành công với bộ môn bầu cua và tài xỉu